Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của Tờ BL Thì lời nói đầu tiên Tờ BL xin gửi lời chúc thân thương nhất Đến tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hon, khách sạn hon, biệt thự bỏ hoang thì tình cờ TBL lại phát hiện một cái căn nhà hoàn toàn là đang xây gian dở nhưng mà lại là bỏ hoang rất là kỳ lạ luôn phía bên này đó nhìn vô là mọi người biết liền đang xây gian dở tự nhiên bỏ hoang thì không biết cái lý do vì sao lại bỏ hoang như thế thì à, mời mọi người cùng đồng hành hết video này với TBL để mình khám phá bên trong xem có những cái thứ gì bí ẩn nằm sâu phía bên trong không nha phía bên ngoài nhìn vô cái căn nhà đang gian dở này rất là lớn luôn nha cả nhà rất là bự luôn thì à, bây giờ mình sẽ à, tiến gần vào cái căn nhà bí ẩn này nha cả nhà Xem có những cái gì lạ lẫm, ly kỳ bên phía bên trong nha Nhìn nó ờ, sừng sững rất là bự luôn nha cả nhà Không hiểu ờ, lý do vì sao mà căn nhà này lại bị bỏ dở dang đi tới đây tự nhiên cái à, em cảm thấy nó hơi run run cái chân á rất là cao luôn rất là to luôn cả nhà nghe một số người dân ở đây kể là lúc trước ở đây rất là nhiều các à, anh chị bác sĩ ở đây luôn nha cả nhà ngồi kia ờ, trời mù cả muốn mưa nha mọi người phía bên này là cái ờ, đường nhựa ôi cả nhà có một cái ờ, bình nước và một chai nước tương Chắc có lẽ những người làm công trình ở gần đây người ta ở đây á mọi người dấu vết còn lại nè này thì chắc để ăn cơm á mọi người đây nè cái muỗng dùng để múc đồ à. được Wow Phía bên trong căn nhà này Giờ này cũng tối rồi cả nhà Em phát hiện có Chưa làm xong cả nhà Em phát hiện có những cái à, chai nước uống và có cái dấu đốt này mọi người wow. căn nhà này mới to luôn cả nhà chưa có hoàn thiện và bên đây có một cái ghế xếp nè cả nhà à, ghế ngồi luôn kim tim cả nhà không ờ à, thì ra là lúc trước là ở đây có nhiều anh chị bác sĩ tụ tập ở đây và giờ này cũng ờ, tối rồi cả nhà ơi giờ này chập chọn rồi bốn năm giờ sáng bốn năm giờ chiều à wow cái cầu thang Ồ, ồ Nhà này chưa làm lầu Chưa làm cầu thang Phía bên trên nè mọi người Ôi Những cái ờ, cầu thang này bằng Bằng tre Ôi. Em sẽ à, cố gắng trèo lên thử nha cả nhà Ôi. Em cũng à, gần 80kg rồi đó. Trèo lên đây Rất là sợ luôn Ôi Wow rất là ớn luôn cả nhà không biết là em có trèo lên được không nhìn rất là ghê luôn cả nhà cái này không hiểu vì sao xe gian dở ở đây bỏ rất là nhiều tiền và củ cải dành lên đây luôn mọi người à, lên tới đây sao nó rung chân mọi người chắc em phải xuống lại quá này cả nhà đang lơ lửng nè Ờ. trên đây chắc cũng ờ, không có gì đâu cả nhà chắc đi xuống lại tại vì lên thì có thể nó dễ hơn là đi xuống wow. giờ này cũng ờ, giờ lên nữa lỡ may xuống không được nữa thường thường à, đi lên là nó có thể nó dễ hơn lại xuống à, mọi người đi lên nó rất là dễ hơn cái cây này nó sợ nó nó chịu không nổi cái sức nặng của em nữa gần 80 kg mà <coughs> rất là ớn luôn cả nhà nè hoàn toàn <coughs> bằng tre nha cả nhà đó đi lên rồi thì dễ rồi nhưng mà đi xuống lại á là một cái vấn đề nha cả nhà Ồ, hình như là trời cũng sắp mưa rồi sao á chắc em phải <coughs> chạy khỏi đây thôi quá trời sắp mưa rồi mọi người chắc em phải à, đi khỏi đây để mưa tới rồi không kịp á mưa tới rồi mọi người ạ mưa tới rồi wow. thì à, rất uh, <coughs> biết ơn mọi người đã xem tới uh, giờ phút này nha mưa tới rồi rồi mến chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các uh, video sau nha gió quá trời gió luôn trời rất là đen luôn wow trời nè wow